む花見む花見ダイルリルコロナコロナ新茶高学版トイレなシースケコアニョンダボウィッシュ Hôm nay Shinsuke giới thiệu về văn hóa Nhật Bản Vì một khán giả yêu cầu hay anh giới thiệu về văn hóa Nhật Bản Và ngày trước Thủ tướng Abe phát biểu thái bảo khẳng cấp trên phương Nhật Bản cũng như nhân viên công ty Nhật Bản làm việc ở nhà Thủ tướng Abe nói là いわゆる都市封鎖のようなものではございません Nhật Bản có thể đi mua món ăn và đồ dùng sinh hoạt được nhưng mà người Nhật không thể đi chơi bên ngoài Nhưng ít có người đi chơi bên ngoài Vì chính phủ không thể bắt người như này Vì không có luật Người Nhật không thể đi chơi bên ngoài Nhưng như người Nhật Bản có nhiều khăn thắng Nhật Bản hiện nay là mua gì nhập án hiện nay là mua gì mua hanami mua hanami các bạn có biết hanami không hanami là những người vừa thấy hoa anh đào vừa ngắm hoa anh đào vừa uống bia với bạn ở nơi gần dưới hoa anh đào như người uống bia đang giống như chạc và quẳng nhọc nên tôi mỗi Huy Nhật rất rất vui và rất thú vị nhưng mà không thể đi bên ngoài nên không thể đi Hanami Yo Corona Đại đu đại đu Corona Corona Nếu người ta đi đảng nơi có nhiều người thì sẽ bị vẻ ngoài nên bây giờ mọi người chỉ xem hình hoặc ảnh đạo Shizuke giới thiệu nơi Hanami đó là Kumamoto Joe Kumamoto Joe Kumamoto là một thành phố ở Nhật Bản quê Shizuke Kumamoto Joe là thằng Kumamoto rất death. khoảng 400 năm trước Kumamoto Joe được xây dựng ta Kumamoto là biểu tượng Nam nên trong Kobe mà có ánh đảo đẹp như phần ước nên mọi người có thể ngắm phụ nữ và nam nam cảm thấy tuyệt vời nhưng mà không thể đi chơi bên ngoài do dịch corona tao sẽ corona corona, corona. Hôm nữa có những lời Hanami ở Nhật Bản Komi Hirosaki và nữ Yoshino và Son Meguro vân vân Nếu các bạn đi Hanami thì hãy viết comment nhé Các bạn cũng dối yêu nồi Hanami Ok, hôm nay xong rồi Nếu các bạn thích video này thì hãy share và subscribe nhé Bye bye Look, look, look, look.